Em ơi anh rất muốn qua Mình cùng thưa với mẹ cha Xin cho đám cưới hai ta Kết uyên ương chung một mái nhà Cô bác thôn làng ta Hai xa quyến vui cười thiên tha Dọn dàng trong cao cưới Kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa Động lòng đồng nghĩa phụ thế Dù mặn dù đắng dù cay Mình cùng vun đắm tương lai Cho hạnh phúc chúng ta sau này Dù cuộc sống đơn sơ nhà đây tuổi mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lòng bể dâu kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ trên có muôn ngàn mây theo gió buôn phương trời đó đây mặt thò nước long lanh chẳng sao em ơi anh rất người em nụ cười anh mất ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ trên có muôn ngàn mây theo gió muôn phương trời đó đây mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đồn ta em ơi anh rất muốn qua mình cùng vừa với mẹ cha xin cha đám cưới cô bác hơn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa đồng lòng đồng nghĩa phụ thế dù mặn dù đắng dù cay mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ